nhỏ cũng sợ mà già cũng sợ sách có câu sợ vợ mới nên tại tu cũng ăn ở cho đúng sách thanh hiền chứ thân bại thương ai sợ gì phụ nợ lên dung lưng đâu cắt mà cùng nhau dở dở cho vui cửa vui nhà bà con lớn sớm họ điệu thì họ nói là mình thương vợ còn họ ghét thì họ nói là thờ qua nhưng ở đời mà hơi sức đâu mà bạn tâm tới cái miệng lằn lưỡi máu ăn no rồi cứ bươi ngóc chuyện người ta hoài vậy có câu kỳ quốc tề gia cụ phụ thần hòa thì gia đạo mới yên tơ hồng nguyện lão xe duyên kẻ được vợ hiền còn tu chinh nhầm con vợ dữ nói không phải khoe với anh ba chứ tôi dám chắc nội cái sớm ni na này không ai tay nào sợ vợ cho bằng danh hồ mày sợ vợ hết nhưng cái sợ vợ của tôi là cái sợ vợ có sách vợ cái sợ vợ cao cấp cái sợ vợ có nghệ thuật chứ đâu phải thứ sợ tay của mấy cha lục lục thuận tài vì hồi ban sau mới lấy nhau tôi nhà máu sợ cho tới ngày nay tôi tiếp tục sợ hoài vậy mà bà con nói sống họ đâu có thông cảm họ cứ sẩm trì sẩm chịch họ nói là là là quý phụ gia gia Sợ vợ như là sợ hơi mà bao Tôi cứ ngẫm Vợ mình Thì mình sợ nghe không Chứ mình đâu có đi dài gì Mà mình lại sợ vợ người ta Ủa anh làm cái gì mà anh ngó tôi rồi anh cười trúng chép làm tôi quê quá xá vậy anh ba chắc anh nghe tôi nói bộ hầm hổ quá rồi anh nhớ lại phải không anh nhớ lại mấy lần anh đến nhà thăm tôi Anh đều thấy tôi mặt mày sững húp mắt bầm đẻn và lỗ môi ăn trâu là tại vợ tôi nó nặng hơi nặng tay Nên tôi mới bể đầu Điều đâu có sao Chết chóc diện anh ba có câu Đèn nhà lấy sáng Thương nhau lắm mới đánh nhau đau Lố đầu ngậm chẳng có sao Bằng keo dán lại lấy dầu sức dâu máu gà một lát đó khô chứ còn trái lại thì ô, ô sập nhà đó anh bà thấy không từ vua chúa cho đến thứ dân nè từ khô rách áo ôm cho đến tai to mặt lớn từ quê cho đến tỉnh từ đuổng rỉ cho đến thị thiền ai ai cũng sợ vợ ráo cơn ráo rộn bởi vì cái vụ sợ vợ là cái sự dĩ nhiên mà ba Xấu hổ vì chuyện đó anh Đàn bà là gia đình nam tấu tội mình phải rắc rắc tung theo sợ nào bằng sợ vợ làm gieo nói dặn nó bỏ kẹo queo một mình sách nhị thương đường có câu khôn sướng phụ tiền giải cho sát nghĩa đó là là chồng quỳ vợ anh hơn số hỏi nơi trời chở mình mình sợ ai cười mặt ai